mọi người Hello cả nhà Hôm nay Ánh Nguyệt và Phước Diểu đang có mặt tại Marina Bay Mọi người có biết ở đâu không ạ? Một địa Singapore. điểm Yeah, một địa điểm quá đẹp phải không Ánh à, Nguyệt? Ồ, ở đây thật là thoải mái và thích thú Hôm nay là mấy giờ nhỉ? 8 giờ sáng Thì Nguyệt cùng với lại anh Sử và một số các anh chị trong đoàn đang di chuyển tới đây à, Trước cái giờ à, chúng ta bắt đầu tham gia vào một cái hội nghị của... Hội nghị gì và Ánh Nguyệt? À, hội nghị uh, Business Conference của à, châu Á Thái Bình Dương do bên EI Sinh tổ chức đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Xin uh, giới thiệu với mọi người, Phước Sửu và Ánh Nguyệt đang công tác tại EIA Việt Nam. À, lý do của chuyến bay hôm nay thì uh, Nguyệt có thể là chia sẻ rõ hơn cho cả nhà được biết. À, thì ERA EIA Việt Nam là một trong những cái đơn vị, à, một cái thương hiệu bất động sản mặc dù là mới tại Việt Nam thôi nhưng mà thương hiệu EIA thì đã có từ rất là lâu đời tại Mỹ và có mặt ở rất là nhiều quốc gia. Trong đó thì EIA Việt Nam là mình franchise là một đơn vị nhượng quyền thương hiệu của ERA Sinh. Chính yeah. vì vậy nên ERA Sinh thường hay tổ chức những cái chương trình hội nghị như thế này và mời những những top sale, mời những best sale tại EA Việt Nam, top 10 tại EA Việt Nam năm 2020, 2021 đã tham gia vào trong conference lần này và rất vinh dự trong đó có mình và Phước Sửu và yeah. một số anh chị khác nữa. Đúng rồi, được vinh hạnh là tới cái à, hội nghị ngày hôm nay à, cũng là quá trình à, phấn đấu làm việc và có những cái à, kết quả nhất định à, nằm trong top 10 à, yeah. Dạ. à, của EIA Việt Nam. À, chúng ta có quyền tự hào về kết quả này bởi vì nó không những chỉ là kết quả trong cái sự cố gắng của mình mà đó là sự tin tưởng của tất cả quý vị khách hàng cũng như là sự tin tưởng đồng hành của các anh chị em trong team của mình nữa đúng không anh Sư? Yeah, dạ, đúng rồi. À, Nguyệt à, rất là tiếc rằng là hôm nay chúng ta không có một cái cam, cameraman để có thể à, hỗ trợ cho Nguyệt và anh Sửu có thể quay được những cái background ở đây một cách tốt nhất cho tất cả các anh chị à, Tuy nhiên thì à, <laughs> hy vọng rằng là những cái thước phim vừa rồi nó cũng không làm cho các anh chị cảm thấy khó chịu vì những cái background hơi bị hạn chế đúng không À, không sao <laughs> Nguyệt Thì à, Nguyệt à, sẵn đây Nguyệt có thể giới thiệu một chút xíu về à, đất nước con người và AI Việt Nam hay không? đất nước con người và Việt Nam một ờ, cái câu hỏi nó hơi bị rộng với cái phạm trù như thế này thì không biết yeah. Dạ. bắt đầu từ đâu à, thì ờ, à, EA Việt Nam á, là công việc chính là gì vậy anh Việt? À, EA Việt Nam chắc các anh chị cũng không còn xa lạ bởi vì đây cũng là một cái tên thương hiệu là một đơn vị phân phối bất động sản khá là lớn tại khu vực uh, Việt Nam nói chung và yeah. thành dạ. phố Hồ Chí Minh nói riêng. Với là năm 2022 dự kiến EA Việt Nam sẽ phân phối hơn 70 dự án bất động sản với vai trò là đơn vị phân phối F1 yeah. và hiện hiện nay thì EA Việt Nam đang có những cái sự tập trung về những cái mảng sản phẩm như thế nào anh sử có thể chia sẻ cho mọi người đúng không ạ? Đúng rồi, những cái bất động sản tại EA Việt Nam thì gần như là phổ biến khắp cả nước, rất là nhiều cái dự án lớn và rất là nhiều chủ đầu tư lớn à, và EA, e Việt Nam đã hợp tác và phát triển. Trong đó có giống như là à, đơn vị GS của Hàn Quốc nè, rồi à, Mastery Home à, rồi à, gọi là chưa là nó đến một tập đoàn rất là lớn là Vinhome ha Vinhome à, rồi à, rất là nhiều à, dự án khác nữa và EA đang triển khai và đang đồng hành và số lượng nhân viên tại à, EIA hiện tại lên đến hơn 2.000 thành viên rồi anh Nguyệt. À, đúng rồi, tất cả các anh chị hơn 2.000 thành viên với phân phối rất là nhiều dự án thuộc các cái loại hình sản phẩm khác nhau từ đất nền cho tới căn hộ, nhà phố, biệt thự và các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng nữa. Và các anh chị đừng quên rằng là khi chúng ta trở thành một agent chính thức của EIA Việt Nam có những cái thành tích tốt trong việc bán hàng thì sẽ giống như Ánh Nguyệt và Phúc Sử ở đây, chúng ta có cơ hội để đến trải nghiệm tại những cái thành phố, những đất nước đang phát triển rất là xinh đẹp giống như quốc đảo Singapore mà chúng ta đang đứng ở đây đúng không anh? Yeah dạ, À, thì nói đến uh, bất động sản tại Việt Nam là nó quá lớn rồi nó quá nhiều rồi nhưng mà anh Nguyệt có có bao giờ anh Nguyệt sẽ nghĩ đến những cái bất động sản tại những nước Singapore những nước uh, gọi là trong thế giới này hay không? À, có chứ tất cả các anh chị à, Thực ra thì trong số những khách hàng mà đã tin tưởng và được người tư vấn Thì có những khách hàng họ đang ở những quốc gia khác nhau Ở Singapore hay là ở à, uh, Hàn Quốc, Mỹ và các nước yeah. khác họ cũng mong muốn sở hữu bất động sản tại Việt Nam wow. và những khách hàng ở Việt Nam cũng mong muốn sở hữu những khách hàng ở nước ngoài đó là yeah. điều không thể nào ngoại lệ được đúng không ạ? Và đối với quốc đảo Singapore thì Nguyệt được biết là có một số các cái đại gia bất động sản ở Việt Nam còn sở hữu nguyên một hòn đảo ở đây nữa. Yeah, quá tuyệt vời. Thông tin như vậy có làm các anh chị cảm thấy hứng thú không? Yeah. Nhưng mà Nguyệt tin rằng là những cái thông tin về thị trường bất động sản tại à, Singapore hoặc là những cái thông tin mà anh Nguyệt và Phước Sử vừa chia sẻ vừa rồi hữu ích với tất cả các anh chị. Đúng rồi gia nhập vào EI ngay ảnh Nguyệt ạ à, <laughs> để trở thành những thành viên gọi là bậc nhất phát triển bùng nổ về dân số bùng nổ về đội nhóm À, ngày hôm nay thì uh, Nguyệt mong rằng là tất cả các anh chị chúng ta có những cái giây phút tìm hiểu về uh, những cái địa điểm mà Nguyệt và Phước Sửu đang đứng ở đây cũng như chúng ta có tìm hiểu một vài thông tin sơ bộ về EA Việt Nam và anh chị nào đang quan tâm tìm hiểu một cái môi trường làm việc cực kỳ năng động và tích à, tích cực có những người đồng nghiệp cực kỳ là dễ mến và chúng ta sẽ có những cái cơ hội để phát triển bản thân trong lĩnh vực này chạm đến đỉnh vinh quang trong lĩnh vực bất động sản đừng quên gia nhập cùng chúng tôi EA Việt Nam Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong video tiếp theo